Nửa đời còn lại Hãy học cách sống im lặng Đau không nói Khổ không than Giận đến mấy cũng không thể hiện ra mặt Chúng ta hãy làm một người điềm tĩnh Với tấm lòng bao dung Hãy nhớ Khi cuộc đời ném cho bạn Một bát mắm tôm Thì cũng đừng ngại gì Mà không order luôn cho mình Một suất bún đậu Đâu không nói người trưởng thành sẽ không bao giờ kêu khổ ngay cả khi đó là sự thật nói nhiều không giải quyết được vấn đề gì việc đem nỗi khổ của mình đi siêu rao khắp thiên hạ cũng chẳng hay ho gì tốt nhất chúng ta nên nhẫn nhịn và chịu đựng đời là bể khổ sướng khổ ra sao chỉ có mình ta biết những nỗi khổ hôm nay chỉ mình bạn biết khi sang đến ngày mai chúng sẽ chỉ còn là chuyện nhỏ không đáng để nhắc khổ không than người thực sự khổ sẽ không bao giờ kêu mình khổ người thực sự mệt sẽ không bao giờ than họ mệt trưởng thành chính là khi ta biết khóc trong im lặng im lặng ở đây không phải là bạc nhược hay sợ hãi mà là sự điềm tĩnh sau khi đã trải qua bao sóng gió im lặng để giấu mình chờ thời để hẹn một ngày ta trở lại và lợi hại hơn xưa chúng ta cần phải biết cách biến khó khăn thành năng lượng nuôi dưỡng quá trình trưởng thành của bản thân trong im lặng không nổi giận cao nhân là người không bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí để rồi làm ra những chuyện đáng tiếc cao nhân là người biết khống chế cảm xúc để vươn lên làm chủ số phận trong cuộc sống, ai cũng có những khi phải nổi trận lôi đình. Nhưng chúng ta cần phải kiềm chế trong lúc này để tránh mất cả chì lẫn chài. Tâm trạng ổn định giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách và êm đềm. Tâm trạng bất ổn giống như dòng nước lũ dữ tợn và cuốn trôi mọi thứ. Trong cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, Mong bạn có thể bình tĩnh mà tu dưỡng bản thân Bình tĩnh làm chủ cuộc sống Chúng ta cần phải là một người lớn, điềm tĩnh Không để cảm xúc lớn ác lý trí Không còn sống trong quá khứ Không còn hối hận về những điều đã qua Để ta có thể sống trọn từng khoảnh khắc Người nông nổi vì một phút thỏa mãn Mà đến mất đại cục người điềm tĩnh sẽ biết nhẫn nhịn và bao dung để tránh những sai lầm đáng tiếc mỗi người đều có khả năng tự bảo vệ cho chính mình chỉ có tự mình cứu lấy mình còn lại dù có thân thiết đến đâu thì người khác cũng không thể làm thay bạn được mong bạn và tôi đều có thể sống một cách bình thản chúng ta hãy là một người điềm tĩnh với tấm lòng bao dung hãy nhớ khi cuộc đời ném cho bạn một bát mắm tôm Thì cũng đừng ngại gì mà không order luôn cho mình một suất bún đậu Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi bài đọc của chúng tôi Nếu thấy hay, hãy like, comment và chia sẻ cho mọi người cùng đọc nhé